Xin chào các bạn Các bạn tò mò về cuộc sống ở Úc của mình lắm đúng không? Thế thì hôm nay mình sẽ làm một vlog về một ngày ở Úc của mình như thế nào nhá Mình sẽ dành ra khoảng 5 à, phút mỗi buổi sáng để đọc tin update tình hình giải trí thế giới ra đường không đeo khẩu trang phạt 5.000 đô Hmm. <coughs> Chào mọi người, mình đi ngủ tiếp đây. Và đó là một ngày của mình.